lửa vẫn tắt đơn côi trong đêm buồn nhớ ai đang rơi trên sông cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương nửa vẫn trắng em nơi phương xa nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ chờ em đến với những nỗi nhớ cho trọn vầng trăng vẫn trăng heo ua với tiếc thương cho tình vội xa chỉ còn anh đêm mong cô đơn anh chẳng đón ai chia đôi vần buồn rơi mai dẫu có đơn đau vẫn ôm tình em ngồi đây với trăng tàn lẽ loi lòng anh nhớ em nơi cuối trời dù rằng em giờ đây phôi pha vui tình duyên mới một mình anh ôm lòng đớn đau tìm em dưới căn khuya khuyết tàn lòng anh mong rằng em không quên ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ một bàn Gangnam Style nửa vật trắng đơn côi trong đêm buồn nhớ ai đang rơi trên sông cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương nửa vật trắng em nơi phương xa nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ chờ em đến với những nỗi nhớ cho trọn vầng trăng người ở đâu chẳng anh lẽ ngóng ngày nào vẫn trăng heo ua với tiếc thương cho tình vội xa chỉ còn anh đêm mong cô đơn anh chẳng đón ai chia đôi vần buồn rơi mai dẫu có đơn đau vẫn ôm tình em ngồi đây đây thôi pha vui tình duyên mới một mình anh ôm lòng đớn đau tìm em dưới trăng khuya khuyết tàn lòng anh mong rằng em không quên giờ đây phôi pha vui tình duyên mới một mình anh ôm lòng đớn đau tìm em dưới trăng khuya khuyết tàn lòng anh mong rằng em không quên ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ